còn mấy con ốc lúc nãy mình vừa lấy thì anh em vặn lại thôi cam này là cam full màu anh em nhé ban đêm xoay khoảng độ rất là rộng luôn hai mắt mà hết cái công trình này luôn hết cái công trình này đây đó xoay về đó tít xuống dưới này đó đây công trình quá to đây, đi theo đây một mắt bên này một mắt sang hướng bên này đó Ô. cái hộp sắt này là hộp sắt nó cứng lắm không chỗ nào mà treo chứ ai à khó sườn quá các bạn ôi ôi bắn lên này toang rồi con ốc này hình như để bắn được nữa chắc là bắt một cái con ốc rồi nhậu hai con thì tốt nhỉ được một con thôi cũng được chắc chắn rồi essa ok một mặt này nó bị hỏng Đây, ở đây rất nhiều đồ luôn Đây, sẽ đưa cho anh em theo đúng quy trình nhá Quy trình để anh em biết được Sẽ vận hành như nào nhá Tháo ra đã nhá Anh em chờ tí, đừng vội 拜拜。 đầu tiên là dây điện anh em nhé hôm qua làm vội quá nên quên quên cầm cái này đi quan trọng nhất là dây điện này mấy cái kia tính sau ở đây thì à, ngoài này thì dùng mỗi hai cái ổ thôi một là sử dụng cho cái bộ chuyển nội quang hai là sử dụng cho cái bộ uh, ship ship PPOE này qua để thừa cái dây này bởi vì sau này khách còn chuyển nữa ở đây chưa phải là cố định nha nha không phải vị trí cố định rồi xong khi xong nguồn điện thì anh em sử dụng đến cái dây cấp quang dây cấp quang tí mình quấn ngoài cũng được không không sao dây cấp quang thì anh em sử dụng bộ chuyển quang nhá đây là bộ chuyển quang đây nha cắm vào cái tx ở đây đó Ồ, tiện thể mình cắm nguồn luôn nhá cắm nguồn này đấy tiếp theo là cái ship chiêm ship PPOE của cam đây là cái nguồn của cam nguồn luôn cho cả, cho cái ship này ship chia này hộp này cũng vừa vừa vặn luôn Bình thường nếu mà anh em muốn gọn thì anh em cắt bớt nhé Cắt bớt dây thì nguồn Đỡ phải đấu nó nhiều như này theo thì anh em ờ, dùng một cái dây ờ, dây lan nhé dây lan cắm từ cái ờ, bộ truyền quang này đến cái ship chia này cổng lan của cái bộ chuyển quang đây chuyển quang ở đây đây cổng lan đây cổng lan này ship chia vào ship chia thì anh em cắm vào cái cổng áp ờ, linh áp linh nhá năm hoặc 6 đều được 5 đây rồi bây giờ tiếp theo là cắm cái dây của camera đây là cho camera này. một mặt cam của camera này cắm từ 1 đến 4 anh em nhá cắm thích cắm cổng nào cũng được đây là cam 1 này cam 2 đi cam 2 ok như vậy ok rồi đúng không đủ hai cam cái hộp này nó rất gọn gàng mình vứt được đầy đồ vào trong này đây anh em đậy nắp vào thôi đóng lại xong vâng hơi to Ok mình xuống lấy băng dính đã nhá Băng dính này Mấy con ốc mà siết lại đây là cái doang để chống chống nước anh em nhé cho nên anh em cũng phải sử dụng hết cái đồ phụ kiện của nhà cung cấp đưa cho đó nhét vào cái này nó hơi đầy to quá nhỉ thôi bỏ đi những cái vị trí như này thì anh em dùng băng dính anh em cuốn lại nhá đây sử dụng cái PPOE cho nên là anh em không cần phải cắm nguồn nhá Tôi câu luôn cái PPOE ra đây Ship PPOE luôn à, Không phải đấu thêm nguồn Rồi xong anh em nhét vào hộp kỹ thuật thôi Đó còn cái à, dây cắp quang này thì anh em quấn thôi quấn à, bỏ lên trên cột anh em quấn theo hình vòng tròn này là được Rồi, thịt luôn vào rồi này ít cái dây này quẩn cho nó căng vào ạ ok còn mấy con ốc lúc nãy mình vừa lấy thì anh em vặn lại thôi cam này là cam full màu anh em nhé ban đêm xoay khoảng độ rất là rộng luôn hai mắt mà hết cái công trình này luôn hết cái công trình này đây đó xoay rồi, đó tít xuống dưới này đó đây công trình quá là to đây, đi theo đây một mắt bên này một mắt sang hướng bên này đó ok vào à, kiểm tra lại cái dây dây quang phát ạ hôm qua nối dây này nhưng mà thừa đấy như vậy là hoàn thiện rồi hoàn thiện rồi anh em nhé một bộ chuyển quang này kéo từ cái nhà bên kia chạy về đây cộng thêm đấy là sử dụng là cái à, một cái đường dây điện một cái đường dây điện từ cái đấy từ nhà từ cái công xe công này chạy lên cái hộp bên này dây rất là cao luôn xe cẩu thì chắc là thoải mái luôn rất là cao luôn anh em đó quên nhìn à, cái mét cáp nhưng mà nó cũng rơi khoảng tầm 7 80 mét đấy bộ này lập lập lòe quá nhỉ à, cày thế cái do do do cái bộ chuyển quang này nhá Đấy, lúc được lúc không đầu đau quá là đau đấu cái thêm cái đường dây điện hôm qua hoặc không có cầm đây khi nào anh em cắm mà nó thông điện này nó sáng thêm hai đèn đây này bây giờ lại thêm lại đủ đèn này chả hiểu sao bộ bộ quang này tèo